tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần biến động đầy cảm xúc của thị trường chứng khoán Việt Nam. À, sau những 6 tuần miệt mài lao dốc thì tuần qua là một tuần đóng cửa trong sắc xanh của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index của chúng ta thì mở cửa ở vùng 1180. À, trong tuần thì VN-Index bị bán mạnh xuống, chạm điểm thấp nhất là 1157 trước khi à, tăng lên mức cao nhất là 11 1252 và đóng cửa tuần ở mức khá là cao 1240. Ừ, có thể nói với ờ, một phiên giảm, hai phiên tăng mạnh và hai phiên đi ngang chưa thể nói được điều gì về đợt phục hồi này của VN Index, liệu VN Index của chúng ta đã có đáy hay chưa và nếu có đáy rồi thì VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục phục hồi đến đâu. Ừ, đó là câu hỏi thường trực trong đầu ờ, nhà đầu tư. Và trước khi đi phân tích chi tiết về VN Index thì tôi cũng sẽ điểm qua cái ờ, tình hình hiện tại của các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới và những kịch bản nào sẽ xảy ra với VN-Index trong ờ, tuần này và một hai tuần tới. Theo quan điểm cá nhân tôi thì vn index của chúng ta hiện nay là đã đao chen rồi. Đây chúng ta nhìn thấy cái dao cắt vàng của chúng ta đã xuất hiện rồi. Đấy, kể từ đợt dịch Covid đến giờ thì đây là lần đầu tiên dao cắt vàng của chúng ta xuất hiện trong vòng 2 năm. Điều này nó hàm nghĩa là vn index của chúng ta bước vào quá trình đao chen trung hạn, trung và dài hạn do vậy mọi cái sóng phục hồi vẫn chỉ là sóng phục hồi ờ, để lấy đà xuống tiếp thôi đáy của viên đáy của chúng ta chưa có đáy nhá ờ, đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua là một tuần ờ, tiếp tục lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ thị trường chứng khoán Mỹ đã phá qua cái đáy của tuần trước đáy của đợt trước là 32.400 rồi và liên tục lập đáy mới của tuần này trong tuần này thì chỉ số chứng khoán Dow Jones xuống mức thấp nhất là 30.600 trước khi phục hồi trở lại đóng cửa mức 31.261. Nhìn chung thì Dow Jones vẫn đang tiếp tục quá trình miệt mài là tìm đáy. Và cá nhân tôi đánh giá là Dow Jones trong 1-2 tuần tới nhiều khả năng sẽ tha thiết lập cái đáy à, ngắn hạn. À, đâu đó nó sẽ rơi vào quanh ờ, à, 29.000 à, 000, 29x, nói chung là 29kx. Tức là đâu đó rơi vào 29K2 đến 29K8 tức là đỉnh cũ trước Covid đấy bạn ạ các bạn có thể nhìn thấy cái đỉnh cũ trước Covid này đó 28K8 này 28K3 28K5 này và nó cũng là MA200 trên uh, tuần nhiều khả năng khi chỉ số Dow Jones tiến đến đây thì sẽ có đợt phục hồi phục hồi mạnh và tôi cũng kỳ vọng là chỉ số chứng khoán Việt Nam sẽ tạo đáy cùng với chỉ số chứng khoán thế giới khi lập đáy trong 1-2 tuần tới các chỉ báo kỹ thuật thì uh, chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay đang bắt đầu ngấp nghé tiến đến vùng ờ, quá bán. Tuy nhiên nhưng nó chưa tiến sâu vùng quá bán. Ờ, chỉ số RSI hiện nay vẫn đang đứng ở mức là 296. Tôi kỳ vọng chỉ số này sẽ xuống đâu đó tầm độ 20 đến 25 thì nó sẽ thiết lập đáy và đảo chiều. Nó cũng phù hợp là trong vòng 1 đến 2 tuần nữa chỉ số chứng khoán Mỹ phá 30.000 xuống đến 29K3, ờ, 29K5 sau tạo đáy quay lên thì đó là trường hợp phù hợp nhất còn đối với chỉ số sang Shanghai Trung Quốc thì tuần qua là một tuần tăng giá khá mạnh của chỉ số Trung Quốc. Đấy, như trước đó tôi có phân tích ở khi chỉ số chứng khoán Trung Quốc xuống đến vùng 2.863 thì tạo đáy và bật lên. Hiện nay chỉ số chứng khoán Trung Quốc đã tăng giá là 10% so với cái đáy 2863 rồi. Tôi thì dự kiến chỉ số chứng khoán Trung Quốc sẽ về đâu đó quanh 3.300 trước khi lại tiếp tục miệt mài đao à, chen tiếp nói chung là chưa thị trường chứng khoán thế giới nào mà đạt được ờ, đấy cả và lần này thì nhiều khả năng thị trường cũng sẽ không đơn giản chỉ là một đợt điều chỉnh trung hạn cá nhân tôi đánh giá là quá trình tăng giá của thị trường uptrend từ 209 đến giờ là kết thúc rồi bây giờ sẽ bước vào quá trình downtrend quá trình downtrend này sẽ dự kiến kéo dài từ 2 đến 4 năm và thị trường chứng khoán chúng ta sẽ còn lâu mới có đáy ừ không chỉ là dự kiến cá nhân tôi đâu à, tuần qua thì uh, huyền thoại một huyền thoại đầu cơ mà từng dự đoán rất chính xác những đợt sụp đổ bong bóng của chứng khoán Mỹ và thế giới đó ngài Semi Graham uh, của Mỹ đã nhìn thấy những cái dấu hiệu uh, tạo bong bóng của thị trường và ngài ấy dự đoán là sẽ có một đợt suy thoái rất là tồi tệ xảy ra dự kiến là chỉ số chứng khoán Mỹ à, trong trường hợp à, tốt đẹp nhất thì là sẽ giảm khoảng 40% so với đỉnh. Còn nếu trường hợp xấu thì sẽ giảm 2 phần 3. Cá nhân tôi thì tôi cũng dự đoán là thị trường sẽ vỡ bong bóng và tôi thì thiên về kịch bản xấu. Tức là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phải giảm tầm đâu đó 6-70% so với đỉnh chứ không phải là đứng ở đây. Đó, tôi thì kỳ vọng cái đáy Covid 18.000 của Mỹ không phải là đáy đợt này mà đáy đợt này nó sẽ sâu sâu hơn rất là nhiều <laughs> tất nhiên là chúng ta chờ đợi xem cá nhân tôi thì dự đoán đáy của chứng khoán Mỹ nó phải đâu đó tầm dưới 15 000 cơ chứ không phải là bây giờ vẫn ờ, ba mươi mấy ngàn vẫn là đang ở vùng đỉnh thôi ừ. có nhiều cơ sở để dự đoán như vậy các bạn nhé chứ không không không phải là đoán đâu ạ à, huyền thoại đầu ờ, cơ nhà sáng lập 83 tuổi này thì từng dự đoán chính xác là bong bóng Nhật thập niên 80 này bong bóng công nghệ năm 2000 này, bong bóng nhà đất 2008 này và bản thân ông thì cũng nhìn thấy là hiện nay chứng khoán Mỹ nó có những điểm phức tạp và cái cái cái bối cảnh kinh tế năm 2000 hiện ờ, đợt bong bóng đốt com thì vẫn là niềm mơ ước so với bây giờ bởi vì là năm 2000 ờ, thì tuy có bong bóng ờ, công nghệ dot com tuy nhiên tại thời điểm đó chỉ số Nasdaq sụp đổ thì các thị trường nó vẫn ờ, thị trường trái phiếu vẫn đang hoạt động rất là tốt lúc đó lãi suất của Fed cũng đứng trên cao rồi chứ không phải ở nền tảng lãi suất thấp như bây giờ và giá nhà đất Mỹ lúc ấy đang ở đáy đấy nó không phải là bây giờ trạng thái là mọi tài sản đều bong bóng cá nhân tôi thì cũng nhìn thấy là thị trường hiện nay đang ở trạng thái là bong bóng toàn diện bong bóng từ giá nhà đất không phải ở mình Việt Nam đâu toàn thế giới luôn bong bóng về lạm phát lạm phát sẽ vào chu kỳ tăng giá mạnh à, bong bóng về tiền chúng ta nhìn cái mức độ cung tiền ờ, của các chính phủ ngân hàng trung ương đấy rất là khủng khiếp mà bong bóng chứng khoán ngoài ra thì chúng ta còn có bong bóng nợ cái điều này thì rất ít rất ít giới đầu tư đề cập nhé nhưng cá nhân tôi nhìn thấy hiện nay đã xảy ra trường hợp vỡ nợ của một vài nước ờ, ở thế giới các nước đang phát triển rồi rồi dần các khi mà lãi suất của Fed tăng mạnh môi trường kinh doanh khốc liệt khó khăn hơn, chu kỳ siêu lạm phát à, tiếp tục diễn ra thì nó sẽ đẩy nhiều nước đang phát triển, thậm chí cả những nước phát triển vào cái chu kỳ à, vòng xoáy nợ và cá nhân tôi dự đoán đợt tới sẽ có rất nhiều nước có thể là tiếp tục đi vào con đường của Sri Lanka tức là vỡ nợ chứ nó không loại trừ một ai cả và thực sự nó sẽ rất là phức tạp tất nhiên là đó là những cái mà chúng ta đang dự đoán tương lai chứ hiện nay nó chưa xảy ra đấy hiện nay của chúng ta là mới đang ở trạng thái là dự báo thôi bây giờ chúng ta đã có những cái chắc chắn xảy ra này thứ nhất là Fed tăng lãi suất thì cái này chắc chắn xảy ra và Fed chủ tịch Fed ngài Powell tuần trước ngài cũng có nói là Fed có thể đưa lãi suất lên trên mức trung trung tính à, tức là giới đầu tư đang dự kiến cái mức uh, lãi suất trung tính của Fed 2,5% và nếu mà Fed dự kiến đưa lên trên mức trung tính tức là nó hoàn toàn đạt kỳ vọng của uh, bond 10 năm tức là đâu đó là trên dưới 3% à, cái thứ hai là cái lạm phát thì cái lạm phát của Mỹ cũng như thế giới nó sẽ lan mạnh và nó sẽ không sớm kết thúc đấy do vậy là hiện nay thì cá nhân tôi đánh giá là chúng ta mới đang ở đầu đầu chu kỳ đao chen thôi mọi quá tất nhiên là trong chu kỳ đao chen thì nó luôn có những sóng phục hồi đấy nó luôn có những ngành nghề được lợi tất nhiên là ít trong chu kỳ uptrend thì 10 cổ phiếu thì sẽ có 8 cổ phiếu tăng Chu kỳ Dow chen thì ngược lại, 10 cổ phiếu sẽ có 8 cổ phiếu giảm nhưng đâu đó vẫn có 20% số cổ phiếu tăng. Do vậy, cái việc lựa chọn cổ phiếu nó là cực kỳ quan trọng. Và không có chuyện là mua bừa cũng thắng đâu. À, lúc này nó bắt đầu phân biệt là trí tuệ, bản lĩnh, à, nhà đầu tư. Chứ còn số đông sẽ nằm phơi xác ở bên cái nhóm à, mất tiền. Đến 8-90% số nhà đầu tư tham gia thị trường giai đoạn Dow chen này sẽ mất tiền. Đó còn có những lý do mà tôi cũng nhìn nhận là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ xảy ra kịch bản xấu chứ không phải kịch bản tốt chúng ta có thể điểm qua một số thị trường chứng khoán lớn thế giới mỗi khi đạt đỉnh bong bóng và sụp đổ thì nó như là thập niên 80 ờ, đây chúng ta có thể nhìn thấy thị trường chứng khoán Nhật tăng giá một cách vô tiền khoáng hậu cũng tăng giá từ mức 1 2 ngàn lên 40 ngàn vượt rất xa cái uh, uh, giới hạn vốn có đi cân bằng của nó và sau đó thì nó nhanh chóng sụp đổ từ 40.000 rơi về 13.000 và cuối cùng là rơi về 8.000 trước khi bây giờ sau uh, hơn 40 năm mà thị trường chứng khoán Nhật vẫn không đạt được cái đỉnh cao từng thiết lập 40 năm trước Đấy. nên chúng ta phải biết là khi nó bước vào độ dốc và một khi nó đã đạt đỉnh chu kỳ rồi thì nó rơi vào suy thoái rồi nó sụp đổ thì có thể là không thể tưởng tượng được chứ nó nó không nó không phải là điều chỉnh bình thường đâu như chứng khoán mà Nhật Bản sụp đổ từ 40 ngàn mà xuống đến 8 ngàn Như vậy là mất giá 80%. Năm 2000 Đấy, năm 2000 này, 99 2000 này, chúng ta cũng có bong bóng chứng khoán châu Âu. Đấy, tại thời điểm đó thì chứng khoán châu Âu cũng trải qua một cái giai đoạn tăng giá rất là mạnh mẽ từ mức là dưới 1 ngàn à, thập niên 90 tăng rất là mạnh mẽ trong vòng 10 năm lên đến năm 99 đạt trị số là 5.700 trước khi sụp đổ và tạo đáy vào năm 2003 với mức ờ, đáy là 2.000 Đấy. từ 5.700 mà về 2.000 thì giảm 37 3.700 cũng đâu đó rơi vào hơn 60% 65% chúng ta nhìn thấy đấy giảm 2 phần 3 rất là ghê gớm chứ cũng không hề đơn giản sau đó chúng ta biết trải qua rất nhiều đợt tăng giá từ năm 2003 đến giờ sau 20 năm nhưng mà chỉ số chứng khoán châu Âu chưa bao giờ đạt trở lại được đỉnh cao 5.700. Ngay cả đỉnh cao của đợt bơm tiền này đấy, chỉ số chứng khoán châu Âu cũng chỉ đạt lên cái chỉ số là 4.400 thôi. Còn cách rất xa cái đỉnh 5.700 đã đạt 599. Cái điều này cũng rất là phù hợp như chúng ta biết là cơ cấu dân số già của Nhật Bản đã đạt đỉnh cao là thập niên 90 rồi ờ, châu Âu cũng vậy đỉnh cao của châu Âu đã đạt thập niên 2000 ờ, lẻ mấy rồi như vậy thì cái việc ờ, chu kỳ suy thoái sau khi đạt đỉnh xảy ra và mỗi lần mà vào vào đỉnh chu kỳ thì nó thường rất là tang thương và chúng ta biết trước khi đạt đỉnh chu kỳ thì thường nó thường trải qua một cái đợt tăng giá nó gọi là vô tiền khoáng hậu đây chúng ta nhìn trước đó chứng khoán châu Âu này đi rất là lưu diêu ở mức là 700 đến 1 nhưng mà bước vào một đợt tăng tốc rất mạnh trong vòng 10 năm tăng ờ, gần 6 lần từ 1.000 lên 5.700 thì sau đó sụp đổ rất là chóng vánh chứng khoán Nhật cũng vậy chứng khoán Nhật đó. trước đó chứng khoán Nhật đi rất là lưu diêu ở cái khu vực ờ, đâu đó 2.000 3.000 này sau đó tăng rất mạnh lên 40.000 đặc biệt là khi chứng khoán Nhật bứt phá mốc 7.000 này tăng rất là vũ báo lên 40 ờ, ngàn và từ 7 ngàn lên 40 ngàn nhanh chóng sau đó lại 40 ngàn về 8 ngàn nó gần như quay trở về xuất phát rất là khủng khiếp chứng khoán châu Âu cũng vậy Đấy, tăng rất là mạnh từ cái mốc là 1 tư đó chúng ta biết ngàn tư lên 5.700 sau đó nhanh chóng về 2 ngàn rất là khủng khiếp đó. trước đó nữa thì gần nhất thì chúng ta có chứng khoán Trung Quốc có hai đợt tạo sóng rất là như vũ báo đây chúng ta nhìn mối chi thị trường chứng khoán mà tiến vào vùng quá mua rất là sâu so với chính chu kỳ của nó vượt rất ra ngoài cái ờ, cận trên cân bằng của nó thì sau đó thì nó nhanh chóng chui trở vào thôi chứng khoán Nhật cũng vậy à, chứng khoán châu Âu cũng vậy và chứng khoán Trung Quốc cũng vậy đây chúng ta có thể nhìn thấy chứng khoán Trung Quốc năm 2008 này sau đó thì ờ, một đợt nữa là 2015 này hai đợt tiến rất xa ra cái khỏi ngoài cái biên cân bằng của chỉ số thì sau đó tiến rất nhanh năm đó chứng khoán Trung Quốc cũng tăng rất là mạnh mẽ từ năm 2005 này à, từ cái mốc à, 1002 tăng rất là mạnh mẽ 6.000 6.000 lộn ngược trở về 1.800 gần như là quay trở về xuất phát luôn mà giảm từ 6.000 à, xuống 1.800 7, hơn 70% năm 2015 cũng vậy từ mốc 2.000 tăng rất là mạnh mẽ lên mốc 551 sau đó là giảm rất là mạnh mẽ về mốc 2006 giảm 50% trong một thời gian rất là ngắn. Còn đối với chứng khoán Mỹ thì sao? Hiện nay chúng ta nhìn chứng khoán Mỹ cũng không khác gì chứng khoán Nhật, châu Âu hay chứng khoán Trung Quốc cả. À, những uh, cuộc khủng hoảng trước cả. Chứng khoán Mỹ cũng vượt rất sâu ra khỏi cái vùng cân bằng của nó. Hiện nay ờ, thì cận trên vùng cân bằng của nó đang đứng ở tầm 29 ngàn mà nó vượt ra ngoài rất sâu. Như vậy nó sẽ nhanh chóng trở về cận trên thôi. Ít nhất là vùng này. Sau đó nó sẽ tiếp tục đi vào phía dưới và hoàn toàn có thể hướng đến cận dưới mốc 20 ngàn mà một khi nó đã vào quá đà thì nó hoàn toàn có thể thủng qua cả những cái cận này là bình thường do vậy chúng ta nhìn thấy độ dốc của chứng khoán Mỹ này cũng rất là dốc từ 209 đến giờ chứng khoán Mỹ tăng à, chỉ số chứng khoán Dow Jones nhá tăng từ 6.500 ờ, lên 37.000 cũng 5,5 lần tương tự như chứng khoán châu Âu thôi tăng từ 1.000 lên 5.700 cũng như chứng khoán Nhật thôi tăng từ 7.000 lên 40.000 ờ, 6 lần đâu đó các thị trường chứng khoán đều tăng rơi vào khoảng 5-6 lần thì vỡ bong bóng rất là khủng khiếp trong một thời gian ngắn khoảng một thập kỷ 10 năm chứng khoán Trung Quốc này chúng ta cảm thấy này tăng rất là mạnh mẽ này từ mốc hơn 1.000 này tăng lên 6.000 cũng tầm 5 lần sau đó bong bóng vỡ và chứng khoán Mỹ lần này có lẽ nó cũng nó nó nó cũng không không không hẳn là ngoại lệ đâu bởi vì chúng ta biết cái môi trường dễ dãi nhất đối với nền kinh tế đã kết thúc rồi chu kỳ bơm tiền tiền trực thang này à, lãi suất thấp này lạm phát thấp này Đấy, đã kết thúc bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái môi trường nó ờ, rất là khó khăn nữa thứ nhất là chu kỳ lãi suất cao hơn thứ hai là môi trường lạm phát cao hơn đấy mà chúng ta biết lạm phát nó với lãi suất nó sẽ bào mòn cái lợi nhuận của doanh nghiệp và lúc đó tự nhiên các doanh nghiệp sẽ bị định giá rất là cao cao thì phải giảm thôi và càng giảm thì tiền lại càng ít càng thắt chặt tiền tệ thì tiền ít đi thì giá nó lại sẽ càng giảm nó sẽ tạo ra một cái vòng xoáy ờ, ở Việt Nam chắc các bạn cũng hình dung rất rõ rồi đúng không chỉ cách đây 6 tháng thôi thị trường chứng khoán Việt Nam giá định giá rất là cao đặc biệt nhóm cổ phiếu chứng khoán hoặc nhóm cổ phiếu bất động sản nhưng bây giờ sao chỉ sau có 6 tháng giảm giá toàn 5 60 phần trăm Đấy, các bạn biết là khi mà khi mà cái môi trường dễ dãi nó qua đi thì cái mức định giá nó khác hoàn toàn Bây giờ chúng ta biết là trong 2 năm vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam cái mức độ pha loãng cổ phiếu rất là lớn Đặc biệt các công ty chứng khoán tăng trưởng lợi nhuận không theo kịp tăng trưởng uh, uh, về số lượng cổ phiếu. Có những công ty chứng khoán tăng số lượng cổ phiếu lưu hành 5-6 lần chỉ trong vòng có hơn một năm. Trong khi lợi nhuận thì gần như là tăng không đáng kể. Nó sẽ rất là khó khăn trong thời gian tới. Do vậy cá nhân tôi thì đánh giá là thị trường nguy cơ suy thoái nó cũng đang khá là cận kề. Ờ, chúng ta có thể nói là nếu nó chắc chắn thì không đúng nhưng cũng phải đến 10 phần thì phải đến Ờ, sáu bảy phần là kinh tế thế giới sẽ sẽ bước vào đợt suy thoái rồi cũng như chủ tịch ờ, Fed ngài Powell ngài cũng có nói là không cam kết là sẽ nền kinh tế sẽ hạ cánh mềm à, ờ, tức là gần như là cái khả năng xảy ra hạ cánh cứng tức là suy thoái là sẽ rất là cao và ngài đấy sẽ cố gắng tức là cục dự trữ liên bang Mỹ FOMC sẽ cố gắng làm hết sức có thể để cho cái hậu quả là nhỏ nhất thế thôi tất nhiên là chúng ta biết là cái cái cái thái độ và cái chính sách của Fed trong vòng ờ, một năm gần đây là nó rất là sai rồi chúng ta biết 6 tháng trước ngài Powell còn vẫn một mực khẳng định là lạm phát là nhất thời mà lúc lạm phát lên đến 6,57% vẫn còn nhất thời cơ mà Fed đang hành động quá chậm và rất có thể Fed sẽ phải trả giá rất là lớn ừ, nền kinh tế thế giới sẽ phải trả giá rất là lớn trong cái chu kỳ này à, cá nhân tôi thì cũng đánh giá là cái mức ừ, hiện nay nó sẽ rất là tồi tệ à, đối với tương lai nó sẽ rất là u ám cái một mảng màu xám rất là lớn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam à, đặc biệt là thị trường nhà đất bởi vì đây chúng ta có thể nhìn thấy ờ, huyền thoại của chúng ta cũng ờ, khuyên đây là điều mà bạn không bao giờ muốn làm trong bong bóng là dính dáng tới thị trường nhà đất Giá nhà trên thu thập mỗi hộ gia đình hiện nay còn cao hơn đỉnh năm 2000. Đấy, các bạn biết là ờ, những cái gì nó đã xảy ra ở thế giới, xảy ra ở nước Mỹ thì rồi sẽ xảy ra ở Việt Nam thôi. Cái này nó cũng không ngạc nhiên. Và cái kịch bản xấu là kinh tế sẽ rơi vào cái trạng thái đình lạm, tức là đình đốn sản xuất do lãi suất cao, sức tiêu thụ kém trong khi lạm phát tiếp tục tăng cao. Thì đây là một kịch bản rất là xấu mà rất lâu rồi, 50 năm rồi chúng ta chưa từng trải qua cái kịch bản này và nếu thật sự lần này xảy ra thì tất nhiên là chúng ta cũng không biết là chắc chắn nó xảy ra hay không nhưng nếu chúng ta có tính đến những kịch bản xấu nhất xảy ra thì khi nó thực sự xảy ra chúng ta cũng sẽ có những cái ứng biến nó phù hợp để mình ít phải là người thiệt hại nhất nó cũng giống như là số đông nhà đầu tư khi à, viên đất ở trên à, đỉnh 1.500 à, này lúc đấy cứ nhận định nghe công ty chứng khoán võng mai lên là 1.800, 1.900, 2.000 và mua full margin thì thời điểm này trả giá rất là lớn cá nhân tôi thời điểm đấy tôi cũng dự đoán là thị trường sẽ đi xuống và nói thật quý vị là tôi cũng thắng rất lớn từ việc ừ, bán xuống chứng khoán phái sinh thế cho nhau nhanh và quan điểm của tôi năm nay là năm đáo chen do vậy thì tôi sẽ luôn luân chuyển dòng vốn nó phù hợp giữa những thời điểm nào mà kết thúc sóng hồi thì tôi hoàn toàn bán xuống chứng khoán phái sinh là bình thường còn những thời điểm mà thị trường chạm đáy thì tôi sẽ tiến hành mua chứng khoán cơ sở đó tất nhiên là bây giờ tôi thấy thị trường bây giờ nó có thêm kênh phái sinh nó cũng rất là tốt mà chúng ta có thể giao dịch được hai chiều như chứng khoán Mỹ thôi chỉ số Dow Jones hay là thị trường vàng bạc thôi không vấn đề gì cả à, ok đó là về cái tình hình ờ, vĩ mô nhé nhận định uh, chung là như vậy theo cá nhân tôi thì VN-Index của chúng ta hiện nay ạ đang đi trong một cái kênh là kênh mở rộng Đấy, trong một kênh giá mở rộng được thiết lập từ đáy năm 2008 cho đến những đỉnh gần đây thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta hiện nay đang đi trong một cái kênh mở rộng thì đáy thì luôn có xu hướng là đáy sau cao hơn đáy trước đỉnh cũng sẽ là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng mà ngược lại chu kỳ nó rất là dài đấy chúng ta có thể nhìn thấy do vậy để cái đáy của kênh mở rộng này thì nó còn rất xa còn lâu chúng ta mới tiến tới bởi vì phải hai 3 năm nữa may ra chúng ta chạm xuống đáy của kênh này thôi đó nó rơi vào vùng đâu đó quanh trên dưới 700 còn đỉnh cũng thế đỉnh chu kỳ sau 1.800 1.900 còn lâu chúng ta mới tới nhá có một điểm chúng ta đáng lưu tâm là như này à, đối với uh, ờ, chắt tháng nhé đấy thì sau khi tạo đỉnh năm 2018 này đây là lần uh, thứ hai sau 5 năm thì uh, chỉ số chỉ báo kỹ thuật MACD trên sát tháng mới lại báo cắt xuống. Do vậy, điều này nó hàm nghĩa là chúng ta đang ở đầu chu kỳ xuống thôi. Các bạn lưu ý nha. Do vậy các bạn hết sức lưu ý là tất nhiên là chúng ta cũng không sợ. Trong thị trường lên hay xuống thì chúng ta cũng vẫn kiếm được tiền thôi. Xuống thì nó cũng luôn có những sóng tăng. Tất nhiên là sóng tăng nó sẽ ngắn hơn. Và trong một năm xuống á, thì 12 tháng thì nó sẽ thường có 2-3 tháng tăng. 3 tháng tăng. Đấy còn có 8 chi 3 4 tháng ờ, đi ngang còn 6 7 tháng giảm tức là số tháng giảm lúc nào cũng gấp đôi số tháng tăng đấy là chu kỳ đi xuống xuống đảo là hay áp đảo thôi do vậy là chúng ta nói chung là ở thời điểm này thì cá nhân tôi đánh giá dù do thị trường nó cũng bắt đầu giảm bớt tuy nhiên nó cũng không phải là mức uh, an toàn à, các chỉ báo kỹ thuật thì hiện nay cũng đang nhấp nháy cho tín hiệu ở vùng đấy thôi chứ còn điểm đấy chúng ta chưa biết được lúc nào qua chúng ta mới biết đấy hiện nay thì ờ, chỉ báo kỹ thuật của chúng ta RSI cho tiến vào vùng quá quá mua rồi nhưng mà quá bán nhưng hiện nay nó đã vượt lên đứng ở chỉ số 37 vùng 37 này là một vùng rất là lưỡng tính chỉ MACD của chúng ta thì vẫn chưa có dấu hiệu cắt lên đang có dấu hiệu thu hẹp đa giảm thôi còn giao cắt vàng của chúng ta đã xuất hiện rồi đây chúng ta nhìn thấy đấy những đợt giao cắt vàng chúng ta xuất hiện thì thị trường thường bước vào quá trình đao chen nó khá là dài năm 2008 khi giao cắt vàng xuất hiện cũng vậy thị trường bước vào quá trình đao chen nó kéo đến tận 2020 à, với những phân tích như trên ạ thì cá nhân tôi sẽ dự đoán kịch bản là tuần tới nó sẽ như thế này chúng ta sẽ có kịch bản à, tạo đáy của thị trường Tôi thì tôi kỳ vọng là thị trường ờ, sẽ có hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là thị trường có thể test về vùng giá dưới ngàn hai, đâu đó tầm 1185 ngàn hai và lực cầu xuất hiện mạnh trở lại, ờ, tham gia mua mạnh ở đây thì sau đó sẽ đẩy thị trường bước vào cái nhịp tăng tiếp theo thì coi như là cái vùng đáy là 1160 là đáy của thị trường. Thì lúc đó thị trường của chúng ta sẽ thử thách lên các ngưỡng là 1300 và xa hơn là 136x. Đây là kịch bản lý tưởng nhất tôi nghĩ là kịch bản này là là là cá nhân tôi đánh giá xác suất nó xảy ra cũng khá là cao đến 60% trăm sẽ xảy ra theo kịch bản này còn kịch bản thứ hai tôi nghĩ 40% xảy ra xác suất xảy ra thấp hơn một chút nhưng kịch bản này thì bi quan hơn là khi thị trường à, phục hồi lên vùng 1240 này gặp bất lợi thông tin bất lợi từ thị trường chứng khoán thế giới lao dốc bán khá là mạnh giới ngoại lại tiếp tục ờ, ra rút à, chốt, chốt lời rút vốn thì lúc đó VN-Index của chúng ta hoàn toàn lại một số má có thể lại bị vào vòng giải chấp và nó sẽ kéo thị trường vào những đợt giảm nhanh và mạnh tương tự như đợt giảm trước từ 1.300 mà xuống 1160 thì đợt này hoàn toàn nó có thể đạp thị trường từ vùng một ờ, hai 1240 này có thể về đâu đó quanh ngàn mốt ngàn mốt 1130 sau đó tạo đáy và sau đó thị trường mới bước vào nhịp sóng phục hồi đi lên từ ngàn mốt phục hồi lên ngàn 300 ngàn ba một ba một x tất nhiên là với hai kịch bản ứng phó này thì cái vùng hiện tại của chúng ta vẫn là vùng chúng ta canh điều chỉnh để mua lên chứ không phải là vùng bán xuống các bạn lưu ý nhé đấy hôm nay tôi sẽ không phân tích chi tiết từng cổ phiếu một bởi vì những cổ phiếu khuyến nghị thì tôi đã phân tích trong uh, báo cáo tuần trước rồi còn nếu mà khi thị trường nó xảy ra kịch bản uh, nào thì tại thời điểm thị trường uh, tiến đến sát vùng đáy hoặc là đi qua vùng đáy tôi sẽ có một cái bản tin phân tích uh, chi tiết cụ thể về những cổ phiếu tiềm năng uh, để quý vị có thể mua và nắm giữ trong khoảng thời gian tầm 3-4 tuần với mức kỳ vọng chốt lời tầm trên dưới 30% so với điểm đáy. Ok, thì uh, đó là cái kịch bản vn của chúng ta trong cái tuần này. Thì tôi nghĩ là tuần này tôi sẽ phân tích chỉ số chung thôi vì tôi phân tích rất nhiều về cái vĩ mô và tình hình chung của các chỉ số chứng khoán thế giới thì lúc đó chúng ta cũng có cái mức căn cứ theo thì nếu thị trường viên đất của chúng ta xảy ra theo kịch bản nào thì chúng ta chờ đợi kịch bản đó thôi còn vẫn còn một kịch bản uh, lý tưởng nữa là thị trường có thể bứt phá lên nghìn ba sau đó mới xua giảm xuống nhưng cá nhân tôi không đánh giá cao cái kịch bản này do vậy tôi thiên về hai kịch bản viên đất của chúng ta sẽ loay hoay vùng đáy uh, củng cố lại cái đáy ở quanh ở dưới ngàn hai sau đó sẽ bước vào nhịp ờ, tăng giá thôi do vậy thì chúc quý đầu tư ở thời điểm này thì tôi cũng không khuyến nghị quý vị mua bán gì cả Đấy, quý vị nên chờ xem thị trường nó có những cái vùng ờ, test lực cung đó. trong những đợt đạp xuống xem là lực cầu vào như nào thì chúng ta sẽ biết là thị trường có thể phục hồi được hay không Ok, năm nay là một năm chen rồi. Tôi chúc quý đầu tư là chúng ta đầu tư làm sao cho nó may mắn. Bởi vì năm chen kiếm tiền nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy năm uptrend thì 10 nhà đầu tư sẽ 8 9 nhà đầu tư thắng. Còn năm downtrend thì ngược lại nhé. 10 nhà đầu tư thì đến 7 8 nhà đầu tư thua. Tôi hy vọng là quý vị đứng vào bên vui, bên thắng chứ không đứng vào bên uh, mất tiền. Chúc quý đầu tư có một tuần uh, giao dịch thành công.